bốn công an quận Đồ Sơn bị bắt, cựu thiếu tá nói gốc quốc lệnh người. Sau khi bốn cán bộ công an quận Đồ Sơn bị bắt vì làm sai lệch hồ sơ, nguyên thiếu tá Trịnh Khoa tiết lộ những gốc quốc chạy án, chi tiền và mua chuột. Ông Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ công an quận Đồ Sơn Hải Phòng, là người gửi đơn tố cáo một số cán bộ công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ vụ bắt 25 người sử dụng ma túy trong quán karaoke vào ngày 13 tháng 11 năm 2020. Sau khi ông Khoa có đơn tố cáo, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã vào cuộc, khởi tố, bắt giam 4 cán bộ thuộc đội điều tra tổng hợp, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội và đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ngày 17 tháng 5, Đại tá Trần Tiến Quang, trưởng công an quận Đồ Sơn cũng đã xin nghỉ việc với lý do để chữa bệnh. Ức chế, rồn nén thành giọt nước tràn ly. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc, khởi tố, bắt giam 4 cán bộ công an quận Đồ Sơn, ông Trịnh Văn Khoa nhận được mưa khen từ dư luận về lòng dũng cảm, chính trực. Phóng viên nhiều lần liên hệ để phỏng vấn xong ông Khoa đều từ chối, vì không muốn lên báo chí nhiều, mọi người lại nghĩ tôi này nọ, Ngày 17 tháng 5, thông qua một người bạn của ông qua động viên, giải thích mãi, cựu thiếu tá công an quận Đồ Sơn đã chịu mở lời chia sẻ với phóng viên báo Nông nghiệp Việt Nam từ đầu đến cuối vụ án xưa nay hiếm đang gây dúng động xã hội này. Ông Khoa cho biết, ông về công tác tại Công an quận Đồ Sơn từ tháng 3 năm 2017, thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tháng 5 năm 2018, ông được điều động sang đội điều tra tổng hợp trong quá trình công tác tại Công an quận Đồ Sơn, ông Khoa nhận thấy có nhiều cán bộ chiến sĩ tâm tư về các xử lý của lãnh đạo Công an quận như chỉ tiêu thực hiện, chế độ chính sách, tiền nghỉ dưỡng, nghỉ phép, tiền trực chốt của anh em. Những tiền đó hầu như lính tráng không có hoặc được rất ít với lý do được giải thích là chuyển vào quỹ của đơn vị mà mục đích là phục vụ chính cho ban lãnh đạo, ông Khoa thẳng thắn nói. Ngoài ra, theo ông Khoa hàng tháng hàng quý, anh em đều được giao chỉ tiêu thực hiện các vụ án. Nhưng khi bắt được vụ việc, lãnh đạo lại không xử lý để thực hiện chỉ tiêu mà cho liên hệ với người thân để làm án, thả các đối tượng ra. Điều này khiến nhiều cán bộ chiến sĩ rất bức xúc. Từ những bất cập, áp lực trong công việc, ông Khoa luôn trăn trở nghĩ rằng nếu mình không làm gì đó khác thì bản thân và nhiều anh em sẽ không bao giờ biết đến những chế độ chính sách mà đáng gia mình được hưởng. Từ đó, ông Khoa luôn để ý những vụ án có dấu hiệu sai phạm của công an quận, đồng thời thu thập các bằng chứng, chứng cứ nhằm một ngày đưa ra án sáng. Cuộc đột kích lúc dạng sáng cho đến màn chạy án, đóng cửa chi tiền. Lúc 1 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2020, thiếu tá Khoa nhận được điện thoại của một số đồng chí trong đội điều tra tổng hợp, nói là đồng chí Đỗ Hữu Dũng đã báo cáo lãnh đạo xin tăng cường cho đội để kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 ở phường Hợp Đức. Đồ Sơn bởi anh em, chính xác được có rất nhiều đối tượng khả nghi tụ tập. Sau khi nhận được điện thoại, ông Khoa đi xe máy lên công an phường Hợp Đức, hơn chục chiến sĩ khác cũng đang ở đó. Quá trình trinh sát, lực lượng nhận định trong quán hát có dấu hiệu của bay lắc nên quyết định đột kích vào trong. Khi vào phòng VIP 5, có 17 đối tượng đang quay cuồng lắc lư trong tiếng nhạc mạnh, đèn mờ. Tôi rút súng, yêu cầu các đối tượng tắt nhạc, bật điện lên để lực lượng chức năng kiểm tra. quá trình kiểm tra phát hiện trên nền nhà và các bàn uống nước có những viên màu xanh, màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Ngoài ra, nền nhà và mặt bàn có túi ni lông chứa bột màu trắng và đĩa sứ, thẻ cào điện thoại, nghi là ketamine và tờ tiền đã quấn tròn, nghi là dụng cụ để hít. Còn ở khu vực lễ tân, phòng khách có 11 người nữa, tổng cộng 28 đối tượng. Sau khi kiểm tra, lập biên bản cho chủ quán ký vào đến 5 giờ sáng. Đồng chí Nguyễn Hữu Cường, đội phó đội điều tra tổng hợp được điều đến để tăng cường, trực tiếp tiếp cận vụ việc. Tôi đã bàn giao toàn bộ thăng vật, biên bản cho đồng chí Cường, khi đó là chỉ huy trực tiếp của tôi quản lý, đồng thời báo cáo lãnh đạo xin xe để đưa tất cả các đối tượng về quận. Ông Khoa nhớ lại. Về đến công an quận, lúc đó khoảng 6 giờ sáng, công an quận tăng cường thêm cán bộ đội cảnh sát hình sự, đội giao thông và công an phường Hợp Đức để tổ chức canh giữ và lấy lời khai theo trình tự. Bản thân ông Khoa được giao lấy lời khai hai đối tượng, trước đó đã được test nhanh về ma túy bằng que thử. Kết quả cho thấy 25 trên 28 đối tượng dương tính với ma túy, từ heroin đến ma túy tổng hợp. Ông Khoa cho biết, đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hữu Cường lên chỉ đạo rừng việc lấy lời khai để đồng chí cập riêng từng đối tượng, sau đó cho các đối tượng gọi điện về nhà. Lúc sau, ông Khoa thấy nhiều người lạ ra vào cơ quan công an quận Cập riêng đồng chí Cường và đồng chí Quang. Tầm 2 giờ, lần lượt các đối tượng được thả về, người cuối cùng về là 22 giờ, coi như xong việc. Hai ngày hôm sau, tức thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2020 đồng chí Cường có mang một tờ giấy về, ghi số tiền được lãnh đạo cho từ vụ việc đấy là 30 triệu và cho biết sách quan chỉ đạo cho 15 triệu vào quỹ của đội, còn 15 triệu mấy người trong đội chia nhau. Tuy nhiên, các anh em trong đội không nhận riêng mà nói cho hết số tiền 15 triệu vào quỹ của đội vì quỹ không còn, chỉ duy nhất đồng chí Cường cầm 6 triệu. Đến tối cùng ngày, đồng chí Cường gọi tôi và ba anh em nữ phụ trách danh sát vào phòng nói riêng, bảo cho thêm mỗi người 2,5 triệu, tổng là 10 triệu. Tuy nhiên, bốn anh em đều không ai nhận rồi đi về. Sau đó tôi xin nghỉ phép. Hết 18 ngày phép, tôi làm đơn xin ra khỏi ngành gửi đồng chí Trần Tiến Quang, trưởng công an quận. Đồng chí Quang hỏi lý do, tôi nói muốn tìm công việc khác phù hợp hơn, việc xin xuất ngũ là tự nguyện không ai ép buộc. Trình bày xong, ông Quang bảo cho tôi nghỉ nốt 7 ngày phép để suy nghĩ, ông Khoa kể. Ngại giá không thành, bốn cán bộ công an quận Đồ Sơn bị bắt. Ngày 12 tháng 1 năm 2021, ông Khoa quyết định soạn hai đơn tố cáo, một đơn gửi thanh tra Bộ Công an, còn một đơn ông trực tiếp mang đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vào cục 1, phòng 6, Ông Khoa làm việc với Viện Kiểm sát trong 3 ngày, cung cấp toàn bộ bằng chứng xấu phạm của công an về vụ án rồi trở về quê. Đến ngày 15 tháng 1, Thiếu tá Trịnh Văn Khoa chính thức nhận quyết định xuất ngũ do Giám đốc Công an thành phố Hải phòng ký. Ngày 20 tháng 1 năm 2021, chỉ chưa đầy một tuần sau khi ông Khoa tố cáo, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt giữ người đầu tiên là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, đội phó đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn. Sau khi Viện Kiểm sát vào cuộc, bắt giữ một cán bộ công an, ông Khoa cho biết bản thân ông không chịu sức ép, đe dọa nào từ đơn vị cũ và các đồng nghiệp cũ, bởi họ biết ông là con người thế nào, không sợ gì cả. Nhưng họ có xin gặp riêng, đưa ra lời đề nghị. Nếu tôi chịu rút hai cái đơn về tôi sẽ được rất nhiều tỷ đồng. Nhưng đến giờ phút này, tiền không quan trọng, danh dự mới là quan trọng. Nếu tôi nhận tiền của họ, thì ngày mai có khi toàn bộ nhân viên dịch vụ ở khu du lịch Đồ Sơn phải làm việc cực lực để bù lại chỗ đó. Vậy khác nào tôi gánh nghiệp của tôi? Tôi bảo đồng chí đừng nói thêm gì nữa, vui vẻ đi về đi. Ông Khoa thẳng thắn kể lại cuộc ngại giá bất thành từ những người trực tiếp liên quan đến vụ việc. Tầm 4 tháng sau, ngày 11 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở công an quận Đồ Sơn, cơ quan điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam đối với ba cán bộ khác của công an quận Đồ Sơn, gồm Trung tá Đinh Đình Việt, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy. Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Các cán bộ công an này bị khởi tố, bắt tạm giam do đã có hành xấu làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm bay lắc tại quán karaoke Hải Sơn 86 phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Cú Trình gửi đơn cho thanh tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho đến khi Cục Điều tra của Viện vào cuộc, khởi tố, bắt giam 4 công an quận Đồ Sơn, ông Khoa cho biết đã phần nhiều giải tỏa được những bức xúc dồn nén bao năm. Bây giờ, Ông rất tin tưởng luật pháp nghiêm minh, những hành xấu sai trái của những cán bộ thoái hóa sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui, trả giá. Nhiều đêm tôi mất ngủ trăn trở, thâm tâm không hề muốn anh em đồng đội của mình vướng vòng lao lý vì họ cũng như mình, có vợ con, bố mẹ. Nhưng nếu không làm sẽ là thiệt thòi với nhiều cán bộ chiến sĩ đang hết mình vì công việc, người dân bị giảm niềm tin vào lực lượng công an nhân dân. Còn nhiều người hỏi tôi có mong muốn quay lại ngành không? Trịnh Văn Khoa xin nói luôn là cuộc sống của tôi hiện tại tuy không dư giả nhưng khá thoải mái, ông Trịnh Văn Khoa bày tỏ. So sánh giang hồ với cán bộ, lại có ý kiến cho rằng mạng xã hội hay báo chí có vẻ như ca ngợi thần thái của những bị cáo giang hồ là do phong cách ngang tàn của họ, dám làm dám chịu, khác với hình ảnh giúm gió của những bị cáo nguyên là cán bộ, Thay vì nhận trách nhiệm trước người dân, thực tế là ông chủ đóng thuế để trả lương cho họ, những bị cáo lại xin lỗi bái lại tứ phương lãnh đạo để cầu xin mức án nhẹ. Nhưng cũng có trường hợp, phong cách dám làm dám chịu và thành thật, như bị cáo Đinh La Thăng lại giành được một tình cảm nhất định của người dân. Ra tòa quá nhiều lần, như một cái nghề mới. Nghề ra tòa, bị cáo Đinh La Thăng đã có phần tự bào chữa ấn tượng Cả bản cáo trạng chỗ nào cũng Đinh La Thăng chỉ đạo. Đinh La Thăng chỉ đạo. Thằng chỉ làm một nốt nhạc nhưng cáo trạng mà như lại. làm một bản nhạc chỗ nào cũng gắn trách nhiệm với Thăng. Mỗi câu ở đây là tù tội, là một tình tiết phải bồi thường chứ không phải là bài hát, ông Thăng ví von. Tôi không bàn về chuyện án từ, chuyện đó thuộc về nhận thức của ông Đinh La Thăng. Ông có thể kháng cáo hoặc không rồi cũng sẽ chẳng có thay đổi gì nhiều nặng hay nhẹ là theo suy nghĩ của mỗi người. Còn với tôi, theo dõi các phiên tòa cho thấy ông Ninh La Thăng là người có tư cách không vấy tội lên bất kỳ ai. Còn nhớ khi mới về thành phố Hồ Chí Minh làm bí thư, ông Ninh La Thăng đã có phần chào sân khá ấn tượng. Hết sức thân thiện khi chụp selfie với người dân trên phố Hoa Nguyễn Huệ, nhưng cũng nguyên tắc và quyết đoán khi ra lệnh trong cuộc họp thành ủy. Các đơn vị, địa phương phải chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi. Ông cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố quán triệt tinh thần này đến các sở ngành, quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức thành phố. Một tác giả bình luận trên mạng xã hội Khi vào trại tạm giam không hiểu tù nhân Đinh La thằng có màn chào sân như thế nào, nhưng với ngón đàn khi guitar ngọt ngào, hy vọng chức trưởng ban văn nghệ nhà tù sau này sẽ không vụt khỏi tay ông người mang tên nốt nhạc như một định mệnh. Trong chốn lao tù, lời ca tiếng hát là món phúc lợi tinh thần còn lại của người tù. Làm đẹp cái ác, suy cho cùng là một hành động không mong muốn của người Việt, nhưng xem ra họ cũng có ít lựa chọn khi mà những bị án được coi là xấu xa nhất lại có thái độ đường hoàng trong giây phút sinh tử của mình